Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết chuyển mùa nhất là khi trời lạnh, những người mắc bệnh xương khớp thường cảm nhận rõ rệt hơn tình trạng đau nhức của mình. Điều này gây cản trở đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Đăng Trung, nguyên phó trưởng khoa Đông y Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp chúng ta có những thông tin hữu ích về vấn đề này. Xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Vâng, xin ờ, chào ờ, chị Vân Anh. Và trước khi đến với phần trao đổi thì xin mời ờ, chuyên gia cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn phỏng vấn ngắn. Chuyên gia tại sao khi thời tiết chuyển mùa nhất là khi trời lạnh thì những người mắc bệnh khớp lại cảm nhận rõ rệt hơn cái tình trạng đau nhức khó chịu đến như vậy ạ? Đối với cái bệnh về xương khớp và với cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam nóng, ẩm, lạnh thì những cái đấy là rất dễ bị ảnh hưởng về mặt nguyên tắc khi lạnh là cái mạch máu ngoại vi gần như nó co lại. Khi mà đã co lại thì là cái dinh dưỡng nó kém. Khi dinh dưỡng nó kém làm cho cái khớp dễ bị tổn thương. Những trường hợp mà thoái hóa cuộc sống, những cái gai xương, những mỏ xương luôn luôn kích thích vào cái hệ thống thần kinh gây đau. Và đặc biệt là khi lạnh là thường nó hay đau tăng lên khi mà bị à, đau nhức xương khớp thì nhiều bệnh nhân có cái xu hướng là tự ý mua thuốc giảm đau nhanh về sử dụng. Việc làm này lâu dài có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Người Việt Nam thì cái nhận thức là quá giản đơn về vấn đề bệnh tật thì người ta cứ ra mua thuốc giảm đau. Cái này theo tôi là không nên. Ví dụ dùng nhiều corticoid quá ảnh hưởng nội tiết, ảnh hưởng gây loãng xương, ảnh hưởng đến dạ dày. Tất cả những cái đấy người ta không lường trước được. Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những cái phương pháp phòng và điều trị bệnh lý về xương khớp như thế nào để giúp cho bệnh nhân có thể giảm thiểu được những khó chịu mà bệnh mang lại không ạ? Vấn đề điều trị thì y học hiện đại người ta rất nhiều phương pháp. Người ta cho chụp, chụp với x quang, chụp hưởng tư, làm siêu âm để ra một cái chẩn đoán chính thức là cái này có cần mổ hay không cần mổ hoặc là kết hợp là điều trị nội khoa và dùng các cái phương thức vật lý trị liệu mà y học cổ truyền ta nói là, là mọi vấn đề của bệnh nhân từ đau từ nhức từ sưng từ nề tự hạn chế vận động người ta gọi là cái chứng tí có cái sự bế tắc trong vấn đề tuần hoàn bế tắc trong vấn đề hoạt động của thần kinh làm cho cái khớp không hoạt động được rồi thì cái yếu tố cơ thể là nó cũng kém ví dụ như dinh vệ bất hòa thì cái yếu tố như các yếu tố kia nó xâm nhập vào rất nhanh tác động đến xương khớp rất nhanh gây tê bì gây đau gây mỏi gây nhức nên chính vì thế trong các bài thuốc y học cổ truyền ấy, người ta hay dùng hoạt huyết hay dùng thông kinh hoạt lạc nếu bệnh nhân có bị ảnh hưởng từ phong thì người ta lại phải khu phong tán hàn và nếu có yếu tố thấp thì lại phải trừ thấp ví dụ như độc hoạt khương hoạt phòng phong như tất đương quy ví dụ như cầu tích ví dụ như đỗ trọng Đấy, ví dụ như tục đoạn Đấy, là dinh dưỡng tốt còn nếu ví dụ cả thận âm nó tăng động làm cho cả mềm hóa sụn bảo vệ dinh dưỡng cái sụn bài thuốc thì rất nhiều nhưng để ra được cái dạng thuốc là hợp lý mà dễ sử dụng cho bệnh nhân mà vẫn được hiệu quả thì bây giờ người ta có viên khớp của tâm bình cái phần dinh dưỡng cho khớp có trừ hàn có trừ thấp có trừ phong có hoạt huyết có thông kinh lạc có cả yếu tố giảm đau những trường hợp ví dụ như thoái hóa cột sống thắt lưng thoái hóa cột sống cổ rồi tê bì chân tay rồi thoái hóa khớp gối viên ờ, viêm khớp tâm bình ý, thì trong này thì hoàn toàn là thảo dược hết và sử dụng này thì nó không có tác dụng phụ nhưng mà có một cái này này bệnh nhân cũng không nên nóng vội vì dùng một vài ngày một vài tuần là đòi các triệu chứng nó phải hết ngay thì khó lắm trên cái này là phải dùng dài ngày nó mới có hiệu quả. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia về những tư vấn vừa rồi. Hệ thống cột sống có cấu tạo là các đốt xương xếp chồng lên nhau, ngăn cách giữa các đốt xương là các đĩa đệm. Đĩa đệm như cái đĩa, bao bọc bên ngoài là bao sơ dày và chắc, lòng trong của đĩa đệm là nhân nhầy. Khi cột sống bị thoái hóa, sẽ tác động tới đĩa đệm làm cho bao sơ của đĩa đệm trở nên giòn hơn, dưới trọng lực đè nén của cơ thể, làm cho các bào sơ rách, mở đường cho nhân nhầy bên trong thoát ra, gây nên tình trạng thoát vị đĩa đệm. Khi các nhân nhầy thoát ra, tùy thuộc vào vị trí bị chèn ép, sẽ chèn ép vào hệ thống các rễ thần kinh, gây nên các triệu chứng đau.